Sự thật là các nhân vật do người chơi điều khiển trong D&D khá khó chết Vì xuống không máu rồi thì thường mới bất tỉnh thôi Còn bước đệm Death Saving Throw nữa và hoàn toàn có thể được hồi máu để tỉnh dậy Nhưng nếu bạn là một Evil DM thì hoàn toàn có thể dùng sát thương chí tử để kết liễu một nhân vật <laughs> Không, đùa đấy, đừng, đừng, không Nhưng mà đúng là có luật cho sát thương chí tử trong D&D Cẩn thận không người chơi nó dỗi đấy Trường hợp 1, khi một đòn đánh hạ một nhân vật xuống còn không máu mà vẫn còn dư sát thương, nếu số dư này lớn hơn một bằng lượng máu tối đa của nhân vật bị đánh thì đó là đòn chí tử, không phải lăn đép xếp gì hết, đi luôn. Trường hợp 2, khi một đòn đánh vào một nhân vật đang ở không máu và sát thương lớn hơn một bằng lượng máu tối đa của nhân vật bị đánh thì đó cũng là đòn chí tử. Nghe có vẻ loằng ngoằng nhưng mà cách hình dung đơn giản là sau mỗi lần dính sát thương, nếu máu của mình thấp hơn hoặc bằng âm máu tối đa thì ngoẻo nhưng nếu sau mỗi lần dính sát thương xuống âm máu mà chưa ngoẻo thì máu quay trở lại không? Vậy đó,